Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh Phạm Hưởng về nó nhé thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tuổi tử vi trọng đài của tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng nhé Đấy. thì mình sẽ chia sẻ cho bạn biết trước về cái lá số tử vi của tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng chúng ta biết trước để chúng ta à, nắm được cái những năm tiếp theo của chúng ta tốt hay xấu để chúng ta tốt thì chúng ta phát huy và đầu tư kinh doanh gì đó mà nếu xấu thì chúng ta sẽ hạn chế và và, và kìm hãm lại để sang năm khác chúng ta phát triển nhé thì bây giờ mình chia sẻ vừa chia sẻ với bạn về cái tử vi lá lá số tử vi của mình và chia sẻ với bạn về cách xem tuổi cách tìm ra cái cung cái thiên can của mình rồi là cách tìm ra tuổi của mình luôn nhé tại tại sao chúng ta biết là 1967 là lữ 1967 là đinh mùi nhé thì nó thiên can gì làm sao biết là thiên can là đinh nhá thì ở đây mình có bảng này có bảng là 10 thiên can từ 0 đến 9 gọi là 10 thiên can nhá nó không là căn một tân hai nhâm ba quý bốn giáp 5 ất 6 bính 7 đinh 8 mậu và 9 kỷ nhá thì đó chúng ta lấy cái con số cái năm lấy cái con số cuối cùng của năm sinh tra với cái bảng này nhé thì ở đây 1967 này con số 7 đằng sau thì chúng ta sẽ tra bảng vào đây tra vào bảng này cái con số 7 đó là đinh đúng không thiên can là đinh đấy rồi tại sao chúng ta biết được là tuổi mùi đúng không thì bây giờ mình chia sẻ luôn chia sẻ bạn là chúng ta lấy cái năm xanh như là lấy 1967 của chúng ta ra và chúng ta lại chia vào 12 chia cho 12 con giáp sẽ ra con số dư nhé đấy, chúng ta sẽ ra con số dư đấy thế là ở đây này đấy ra con số dư này đấy các bạn thấy chưa à, thế nên 1967 chúng ta chia 12 ra số dư là là 11 là 10 thì đó thì đây số 6 là là, là, là, là à, à, cái số 6 là số 7 là đinh đúng không này 6 nè đấy đinh mùi nhá nói số 7 đây là đinh này đấy còn còn lúc chúng ta lấy cái năm săn chia 12 con giáp thì ra 11 đó là mùi thì gọi là đinh mùi nhá đấy, các bạn hiểu chưa rồi còn à, chia sẻ các bạn luôn về vấn đề là à, cái cái cung sinh nhé các bạn lưu ý một điều rằng là cái cung sinh ở đây là cung đoài này các bạn này đây nè Đấy, cái cung đoài này người ta gọi là cung sinh hay còn gọi là mận sinh nhé gọi là mận sinh thì cái cung cái cung đoài này hay còn gọi là cung sinh cái cung sinh này á, thì người ta để dựa vào này dựa vào đây người ta để xem cái tử vi lá số của chúng ta Đấy, dựa vào đây để xem được cái vận mệnh của chúng ta rồi mà dựa vào cái cung ờ, sinh này để tìm được ờ, vợ chồng hợp với mình qua 8 thiên can như là tìm vợ chồng qua qua 8 qua 8 quan qua 8 cung quan hệ vợ chồng trong bắt quái nên là chúng ta lưu ý một điều rằng á là chúng ta nhớ là đinh mùi 1967 nữ là cung đoài là cung sinh nhá Đấy. rồi các bạn lấy cái chúng bạn biết mình là cung đoài rồi các bạn vào cái clip tiếp ở ở trên cái kênh của mình đó mình chia sẻ là à, người vợ cung đoài đi tìm chồng người đi tìm chồng cung gì đó thì nó tốt tốt hay xấu thì tùy theo cái cung chúng ta kết hợp nhé đấy thì chúng ta vào vào cái video đó để chúng ta lựa chọn cho mình một một người một người nam giới phù hợp với mình chọn làm chồng nhé để nó sẽ tốt tốt hơn ra nhé rồi chia sẻ bạn ơi chúng ta đã có cung sinh rồi thì tại sao ở trên cái mạng xã hội hiện nay người ta bảo là cái, cái cung phi nam nữ là cái gì chia sẻ bạn cái cung phi nam nữ đó là để người ta tìm ra tìm phong thủy của, của một tuổi nào đó tìm phong thủy về hướng nhà xây hướng phong thủy của hướng nhà của tuổi đó này rồi là hướng màu mã đất cát của những người tuổi đó này đấy, đấy rồi là vậy chúng người ta sẽ xây về cái hướng nhà tắm hướng bếp hướng cửa nhà quay về hướng nào để hợp với với với với, với bản mệnh của mình ví dụ nhé đấy ví dụ như nếu mà ai mà thuộc vào con nhà hướng tây thuộc thuộc tây tứ chặt thì nghĩa là phải xây theo hướng chắn tây tây bắc tây nam và đông bắc Thế còn ai mà thuộc con nhà hướng đông thì phải à, là, là đông tứ chặt thì phải phải xây về cái hướng chắn đông này hướng đông nam này hướng à, chắn nam này và chắn bắc đó gọi là gọi là hướng à, hướng phong thủy nhá. thì ở đây nhiều người đang thắc mắc là cái con số năm này là là gì đúng không rồi mình chia sẻ luôn đó là chúng ta lấy 1967 nhé chúng ta lấy 1900 nhé lấy năm xanh của mình ra chia cho bát quái chia bát quái ở đây con bát quái ở đây là số 9 nhé bát quái là phải chia 9 nghĩa là lấy 1967 chia cho 9 thì chia cho, cho bát, bát quái là số 9 thì sẽ ra con số này sẽ ra là 218,555 rồi chúng ta lấy lấy con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 5 nhé đằng sau dấu phẩy đó là con số 5 thì chúng ta tra vào cái bảng bắt chặt này chúng ta tra vào cái bảng này cái con số 5 đó là cung ly này nó nữ là là cung ly nhá nữ là cung phi là là cung ly nhá. ni của ni này gọi là ly hỏa này đấy hết còn số 5 bên bên nam là cái gì số 5 bên là bên năm là can này nếu mà Lam nếu về 1967 mà Đinh Mùi mà Lam á, thì đó là Cung Phi đó là Càn Kim thế còn nữ thì đó là Ni Hỏa nhá đấy thì nữ ở đây 1967 nữ là là Cung Phi là Ly thì Ni ở đây thuộc con nhà hướng Đông nhé Ni ở đây thuộc con nhà hướng Đông thuộc Đông Tứ chặt là là hướng Chánh Nam này đó các bạn thấy không đó Ni này đó là hướng Chánh Nam hướng Chánh Nam rồi hướng ờ, hướng tránh bắc này rồi hướng tránh đông này và hướng đông và hướng đông nam này đấy bốn cái hướng bốn cái hướng màu vàng vàng này này là thuộc con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch nhá còn bốn cái hướng bốn cái hướng bốn cái ô màu xanh trắng là thuộc con nhà hướng tây thuộc tây tứ trạch đấy thì bạn nên xây nhà của mình về hướng chánh nam chánh bắc chánh đông và đông nam nhé đó là hướng phong thủy của chúng ta của của tuổi đinh mùi 1967 nhé hay là ai tuổi 1967 mùa má đất cát thì chúng ta cũng quay theo con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch này thì sẽ đem lại nhiều may mắn cho những người còn sống trên ờ, trên trên trần nhé đấy rồi chúng ta có thể là quay ví dụ như hướng nhà chúng ta nỡ xây hướng nhà mà sai hướng thì chúng ta có thể sử dụng cái cái, cái phong thủy của mình sử dụng hướng cái hướng phong thủy của mình chúng ta chuyển cái hướng bếp nhé ví dụ như là hướng nhà xấu thì chúng ta sẽ quay lại hướng bếp cho đúng cái hướng của mình thì nó lại thì nó sẽ cân bằng được cái cái cái, cái phong thủy của chúng ta nhé rất là tốt chúng ta để chúng ta mà biết sử dụng được cái phong thủy nhé biết sử dụng như thế là rất là đẹp cho chúng ta để hạn chế đi những cái xấu không đáng có nhé rồi quay trở về về vấn đề mình chia sẻ luôn cái tuổi tử vi lá số tử vi của tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng nhé đấy tử vi trọn đời cung đoài mạng thiên hà thủy nước sông thiên hà siêng con dê tướng tình con rồng nhé bà chúa ngọc độ mạng đấy à, chia sẻ cho bạn luôn về đường tình duyên tình duyên thì được chia ra ba trường hợp như sau nhé đấy. còn những ai mà sinh vào những tháng 4 tháng 9 tháng 12 âm lịch thì chúng ta sẽ phải trải qua ba lần thay đổi trong chuyện tình duyên nhé đấy. đấy rồi mới đến được bên bờ hạnh phúc của mình rồi còn ai mà sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 âm lịch thì sẽ phải trải qua hai lần, hai lần mỗi lương duyên nhé. Đấy. Rồi tiếp theo ai mà sinh vào tháng 3, à, tháng 6, tháng 7, tháng 11 âm lịch thì may mắn thay là không phải trải qua mối tình nào nhé. Có nghĩa là không chung sống trọn đời một một đời chồng nhé. Đấy, rồi mình chia sẻ cho các bạn luôn về vấn đề là tình duyên nỡ dỡ như thế nào đây ví dụ như là hai người một nam một nữ đang yêu đương nhau đang yêu đương nhau đấy à, trải qua một thời gian rồi là không thể đến được không thể là không thể làm vợ chồng với nhau rồi chia tay nhau đó cũng gọi là một mối lương duyên hay nào hay là hai người đã kết hôn nhau đã kết hôn ở chung sống với nhau rồi lại ly dị bỏ nhau đó cũng là một mối đương duyên nhé rồi rồi chia sẻ luôn cái tuổi đinh mùi của mình luôn nhé gia đạo và sự nghiệp gia đạo thì hòa thuận yên vui công danh chỉ dừng ở mức trung bình sự nghiệp được vẹn toàn ở năm 40 tuổi nhé về tài lộc thì dồi dào không bao giờ phải bận tâm suy nghĩ hay lo lắng về tiền bạc nhé rồi tiếp theo cái tuổi hợp làm ăn nhé cái tuổi hợp làm ăn của mình đó là à, nhé thật tuổi hợp làm ăn đó là tuổi mậu thân này rồi là căn thuất này rồi là giáp dần này Đấy, nếu mà chúng ta cộng tác vào những cái tuổi trên này thì sẽ đem lại nhiều may mắn thuận lợi về đường tiền tài thuận tiền tài cũng là sự nghiệp của chúng ta sẽ thăng tiến nhé Đấy. Đấy, còn lựa chọn tuổi vợ chồng là chúng ta hãy lựa chọn tuổi vợ chồng qua 8 cung quan hệ vợ chồng nhé sẽ tốt hơn nhé thì đó thì mình ở đây là cái cung đoài nữ 1967 nữ là cung sinh là cung đoài thì bạn vào cái clip ở trên cân đó là nữ cung loài đi tìm chồng cung gì đó thì bạn vào đó bạn xem và tìm một người chồng như ý nhá rồi tiếp theo chia sẻ bạn về cái tuổi đại kỵ cái tuổi đại kỵ của nữ đơn mồ này không nên kết duyên hay hay là hợp tác làm ăn với tuổi đại kỵ như sau đó là nhâm tý bính thìn mậu ngọ giáp tý bính ngọ giáp thìn và căn tý nếu kết hợp với những tuổi như thế này sẽ gặp nhiều bất lợi chút chút lấy nhiều thất bại nhá tiền duyên nói chung răng rỡ không được bền lâu cho lắm nhá nếu mà chúng ta mà nỡ yêu nỡ mà nỡ yêu nhau rồi nỡ yêu nhau hoặc là nỡ nỡ ờ, đi đến với nhau rồi á, thì chúng ta nên là à, không nên cưới hỏi nhé chúng ta không nên cưới gả đấy chúng ta chỉ làm một mâm cơm à, mâm cơm để ra mắt tổ tiên thôi đấy, để chúng ta tránh tránh phạm phải cái cái cái tuổi là cái tuổi mà chúng ta không không tốt đại kỵ mà chúng ta mà tổ chức nữa tổ chức nên định thì nó ảnh hưởng đến chúng ta thì chúng ta nên là không nên muốn ở với nhau thì chúng ta không nên tổ chức đám cưới và chỉ làm một mâm cơm ra mắt tổ tiên nhé đấy thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn hơn và quan trọng nhất đó à, nữa ai nỡ mà kết hôn mà vẫn tổ chức thì chúng ta nên là phải làm nhiều việc thiện hơn khi về ở với nhau thì phải làm nhiều việc tốt giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn rồi là à, làm việc lương thiện tích đức thì sẽ thì sẽ sống được lâu hơn nhá nó sống với nhau sẽ được lâu hơn rồi tiếp theo chia sẻ tuổi đinh mùi của mình luôn thì những năm khó khăn nhất của mình những năm khó khăn nhất của tuổi mình đó là năm 27 tuổi 36 tuổi 42 tuổi là những năm xung khắc trong cuộc đời nữ mạng đinh mùi bạn cần hết sức thận trọng trong mọi việc mọi vấn nhá đấy rồi là ốm đau bệnh tật hao tiền tốn của Đấy, và những dự định lớn thì chúng ta không nên làm vào những năm này nhé để chạy để ờ, những năm 27, 36, 42 tuổi trở đi qua những năm này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng tiếp tục làm cái ờ, đầu tư gì đó thì đầu tư nhé rồi chia sẻ cho bạn về cái tuổi à quên cái ngày giờ cái ngày giờ xuất hành chúng ta rất là quan trọng mỗi một tuổi đều có khung giờ hoàng đạo riêng của chúng ta nhé chúng nhé thì à, chúng ta nên là xuất hành vào khung giờ đó là giờ hoàng đạo là giờ lẻ ngày chẵn và và tháng chẵn nhé giờ lẻ ngày chẵn và tháng chẵn nếu chúng ta xuất hành xuất hành vào những khung giờ này hoàng đạo này sẽ đem lại nhiều may mắn nhé đem lại nhiều may mắn suôn sẻ trong ta gặp gặp nhiều may mắn đấy thì nếu chúng ta đi làm ăn nói chung không sợ thất bại nhé sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé rồi tiếp theo thì chia sẻ với các bạn à, đinh mùi nhé 67 là luôn thì à, về cái à, diễn biến, biến từng năm trong cuộc đời của mình nhé năm 20 đến 25 tuổi thời gian này có nhiều tốt đẹp về vấn đề sự nghiệp và công dân nhé nhưng mà nên cẩn thận về tiền bạc nhé về vấn đề tình cảm có phần là hơi kém nhé rồi tiếp theo năm 26 tuổi đến 30 tuổi thời gian này có nhiều tốt đẹp về vấn đề tình duyên và hạnh phúc cuộc sống có nhé. cuộc sống thì khá, cũng khá giả nên nhé đấy trong thời gian này á, thì à, nên nó cuộc sống là được đầy đủ nhé, và có nhiều tình cảm hơn đấy, nhưng mà cũng phải nên lo việc làm ăn à, là tốt hơn đấy. nghĩa là trong những năm này chúng ta là năm tốt năm đẹp thì chúng ta nên là cố gắng phát huy đầu tư kinh doanh gì đó để đem lại nhiều may mắn cái công nhân sự nghiệp chúng ta để nó thăng tiến cho nó nhanh chóng Đấy, bước sang những năm khác nó xấu thì chúng ta có thể là là có một ít uh, tiền tiết kiệm để sử dụng vào những cái năm không tốt nhé đấy rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang cái năm 31 đến 35 tuổi thời gian này bạn được đầy đủ về tiền bạc nhé việc làm ăn có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhưng mà lên chắn chắn là chắn đi xa chắn xuất hẳn đi xa hay giao dịch gì đó về tiền bạc nhé đó những năm này Đấy, còn lúc này các bạn nên cẩn thận về việc là gia đình con cháu nhé. không cẩn thận về ốm đau bệnh tật nhé rồi tiếp theo bước sang năm 36 đến 40 tuổi thì à, thời gian này bạn á, là gặp nhiều dịp tốt có cơ hội phát triển về tài lộc và cuộc đời lên cao nhé làm ăn với những người tốt thì được nhiều may mắn trong sự nghiệp và công danh nhé rồi tiếp theo chuyển sang 41 đến 45 tuổi thời gian này bạn gặp nhiều tốt đẹp, cuộc sống khá khả quan, tình cảm được trọn vẹn nhé và có nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp công dân nên tránh việc giao dịch về tiền bạc. Đó năm này cũng không tốt. Năm này cũng không tốt về đường tiền không tốt về giao dịch tiền bạc hay là mua bán đầu mua bán cái gì lớn thì cũng không nên nhé. Đấy rồi chuyển sang năm 46 đến 50 tuổi thời gian này có nhiều tốt đẹp về tiền bạc luôn này Cuộc sống có phần hay đẹp gia đình thì được êm ấm và yên vui nhé Rồi tiếp tục chúng ta bước vào 51 đến 55 tuổi Thời gian này bạn nên cẩn thận về việc nghề nghiệp và công danh nên bình tĩnh và sáng suốt trong mọi công việc giao dịch và tình cảm cũng như là về cuộc sống mỗi mạng được vững vàng nhé Đấy, chúng ta 51 đến năm tuổi chúng ta là làm một việc gì cũng nên cẩn thận cẩn trọng nhé và chú ý đến sức khỏe nhé rồi tiếp theo thì mình chia sẻ cho bạn luôn về cái thơ vận mạng của Đinh Mùi 1967 luôn đấy thơ vận mạng Đinh Mùi mạng thủy số này thiên hà nước chảy nhỏ hoài như mưa thu đông sinh đặng thuận mùa xuân hạ nỗi số gái mà chẳng lên không phần làm bạn với ai ăn rồi quẹt mõ rõ ngoài phạm ta số này thân gái âu no chồng con no nắng một tay dựng nhà tiền bạc như thể chiêm bao buổi đầu giàu có sau mới cũng sau rồi cũng tan nhiều khi chân phận buồn than chất phận buồn than nhá cũng thời một cũng thời một tuổi họ cầm bạc muôn có tay thương mại bán buôn thế mà chẳng được tình thương đậm đà vợ chồng cắt chợ đôi ba nếu mà có phước mới hòa thuận nhau nói chung là cái tuổi đinh mùi này em cho thấy nữ đinh mùi là trải qua rất là nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận nhé và trung vận đến hậu vận thì mới được yên ổn nhá Đấy, mới yên ổn thẫn thời về hạnh phúc rồi chuyện tình cảm của nữ đinh mùi thì được nói chung là về cuối nhá, cuối hậu vận sẽ tốt hơn nhá rồi thì nói chung về tử vi thì những tuổi này có số thừa hưởng thọ là từ 78 đến 86 tuổi nhé còn chúng ta mà làm ăn nương thiện tích đức rồi giúp đỡ những người học hoàn cảnh khó khăn gì đó thì nó sẽ gia tăng thêm niên kỷ chúng ta chúng ta làm ăn ờ, tạo phúc tự đức cho chúng ta thì sẽ sống lâu hơn nhé chúng ta sẽ được thọ lâu hơn nói chung là về cái tuổi đinh mùi này á, nói chung là về đường lương duyên cũng rất là bấp bênh cũng rất là khó khăn về đường lương duyên nếu ai săn vào những cái tháng không không được may mắn nhé đấy nếu ai mà săn vào những cái tháng 4 tháng 4 tháng 9 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 5 tháng 8 tháng 10 đây là những cái năm không có tốt về đường lương duyên cho lắm nhé phải vấp ngã chạy qua mấy mối tình thì mới đến được bến bờ hạnh phúc mình nhé may thay ai săn vào tháng 3 tháng 6 tháng 7 tháng 11 âm lịch thì không phải trải qua mối tình nào nhé đó thì mình đã chia sẻ xong cái ờ, tử vi trọng đời cho tuổi đinh mùi rồi nhá thì cái clip mình xin chấm dứt tại đây nhá thì đó thì mình chia sẻ về tử vi trọng đời là cho các bạn biết trước để chúng ta nắm được cái mã số tử vi mình để chúng ta biết năm nào tốt thì chúng ta phát huy năm nào xấu thì chúng ta nên tránh nhá nên hạn chế để nó uh, hạn giảm bớt đi cái hạn của mình nhá thì thôi mình xin chấm dứt video tại đây nhá thì các bạn nhớ ủng hộ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé